À, xin chào các bạn quay trở lại kênh youtube của mình Và hiện giờ thì mình đang có mặt ở trên Đà Lạt Và đây là Hiệp, một người bạn chơi nước hoa cùng với mình và rất là có duyên với nhau Hôm nay chúng mình có hẹn, lúc đầu là có hẹn lên đây để, để xem yeah. show Hà Anh Tuấn yeah. Thế xong rồi bị hủy thì à. mình có hẹn Hiệp là qua đây để quay review ờ, năm mùi hương của nữ dành cho first date thì yeah. Hiệp hãy giới thiệu qua một chút cho các bạn kênh của mình cũng biết về được bạn không? Ok, hello Kiên thì ờ, thực sự cái buổi hôm nay tôi rất là cảm ơn ông bởi vì tôi lên lên Đà Lạt tận 5 à, ờ, ngày mà mà cái vụ ca nhạc bị hoãn thế nên là ừ. tự dưng mình cảm giác là nó hơi hụt hẫng thì may quá được kiên mời qua đây thì ít nhiều cái chuyến đi này nó cũng có thêm một cái ý nghĩa thì ờ. à. hôm nay rất là vui khi mà gặp kiên ở đây thì mình à, muốn à, Ờ, gửi lời chào đến tất cả các bạn đang xem kênh của Kiên Và hôm nay thì mình đã mang đến đây 5 mùi hương mà dành cho các bạn nữ đi first date lần đầu Và quan trọng là cảm nhận của Hiệp Một người, Hiệp cũng là một người chơi nước hoa Và Hiệp thì cũng có bán bán vui vui nước hoa nên anh em mà quan tâm thì có thể xem cái đường link Facebook của Hiệp ở phía dưới. Yeah. Và quan trọng là cảm nhận của Hiệp về năm mùi hương này nào. Chắc là ông không ngửi mùi của nữ nhiều đúng không? Dạ, yeah, nói thật là tôi chơi nước hoa cũng đã khá là lâu rồi. Thế nhưng mà đa phần là tôi chỉ ngửi và test các cái mùi của nam hoặc là unisex chứ còn nữ thì rất là ít nữ thì gần như là là rất ít khoảng độ nếu mà so 100% thì chắc khoảng độ 10% à ok đấy nhá Ờ, các ông nói là lần trước là cảm nhận của bạn nữ không biết gì hôm nay mình mời cả một bạn nam chơi nước hoa và xem cảm nhận của hiệp ra sao về những cái okay. mùi hương này nhá trước khi vào mùi hương thì chúng ta tìm hiểu qua về cái gu phụ nữ mà hiệp thích và cái gu mùi hương mà hiệp các bạn à, hiệp thích các bạn nữ sử dụng thì đầu tiên nó là gu phụ nữ mà bạn thích là gì? Dạ, yeah, phụ ờ, phụ nữ mà tôi thích ấy thì ờ, rất đơn giản thôi. Ừ. Đó là những cái người phụ nữ mà thứ nhất là phải xinh đã. À, ok. Thứ xinh. hai là ok, thứ hai là cá tính và thông minh cũng như là có một chút gì đó sexy quyến rũ quyến rũ đó. ok rất là chung chung <laughs> tôi cũng như thế à, ừ. ok thế bây giờ cái cái cái cái cái ờ, buổi first date của ông tại vì à. mình là đàn ông mà thì mình nếu mà yeah. Dạ. first date thì mình sẽ là người lựa chọn cái nơi để đi ăn đi uống hay là đi hẹn hò như đấy ừ. thì ông sẽ lựa chọn cái nơi ờ, first date buổi đầu của ông sẽ là những cái mục tiêu nha à, nếu mà first date thì tôi muốn một cái nơi mà thứ nhất là đồ ăn ngon ok có không gian một chút nó yên tĩnh một chút có yên tĩnh và có không, không gian nếu mà để chọn uh, để nói rằng là tôi thích một cái mùi hương cho first days như này thế nào thì tôi sẽ thích một cái bạn nữ mà dùng một mùi hương mang tính chất là uh, nhẹ nhàng nhẹ nhàng nhẹ nhàng mùi hoa hương hoa ừ, hương hoa chứ hương không hoa. phải là kiểu ngọt ngọt hẳn như mấy yeah. mùi vani những thứ đúng, không? Rồi. không không hề ngọt đậm một chút nào ừ. mà nó chỉ nhẹ nhàng và đủ để đối phương bị người ờ, thấy và, ừ. và và và và bị ờ, bị quyến rũ tôi đã chuẩn bị sẵn đây rồi đều là những cái mùi hương khá là hot của các chị em yeah. Dạ. thì đây là mùi đầu tiên Thế thì chắc là ông nhìn ông biết mà nhưng à. mà quan trọng là có khi cái mùi ra tôi biết rất là cái nhiều này thì rất là nổi tiếng rồi ừ, nhưng mà tôi thì ờ, tôi biết nhiều nhưng mà lâu lắm rồi không gửi. đây mình sẽ để tên ở phía dưới nhá wow cái mùi này thực sự nó nó quen thuộc mà nó quá là quen thuộc bởi vì tuy rằng là tôi ít người nước hoa nữ thế nhưng mà bởi vì cái mùi này nó quá nổi tiếng đi ừ. thế nên là mình đã mình đã tiếp xúc và đã đã chạm mặt cái mùi hương này rất là nhiều thế nhưng mà cái mùi hương này thì nói theo một cách thông dụng nhất thì nó rất nó vẫn rất là thơm và ừ. rất là ấn tượng thế nhưng mà tôi thì tôi lại cảm giác là cái mùi này nó hơi đậm quá so với gu của ờ. tôi thế ờ. còn nếu nếu nếu mà như các anh em khác thì có lẽ tôi nghĩ là đa phần mọi người sẽ thích mùi này có lẽ là do mình là người chơi Chính nên xác. là mình có một cái nhu cầu cái yêu cầu nó cao hơn và nó khắt khe hơn dạ. nên là với những cái mùi hương này thì chắc có lẽ tôi cũng nghĩ là nó không hợp với bạn nhưng mà tôi muốn có một cái cảm nhận khách quan nhất là ví dụ bạn nữ ok là hai người nói chuyện hợp với nhau yeah. Dạ. mà đi first date buổi đầu theo cái mục mục tiêu là đi ăn những thứ mà xịt mùi này thì theo bạn thì liệu bạn chấm được mấy điểm trên thang điểm 10 nếu mà người phụ nữ xịt mùi hương này nếu mà xịt mùi hương này thì à, Chấm tôi sẽ chấm khoảng độ 6,5 6,5 trên 10 đến 7 trên 10 bởi ừ. vì tôi nghĩ rằng một người phụ nữ mà dùng mùi hương này thì cái tính cách của họ nó sẽ không phù hợp với tôi lắm nó không ừ. cá tính lắm đó nhưng mà dù sao thì cũng rất là quyến rũ ừ. ok tôi thích ngắm và và và ngửi người khác một người lạ xịt mùi này hơn ờ. là so với một người mà mình thích xịt mùi này ok đây là vị trí số 5 nha Bây giờ chúng ta cùng nhau đến với mùi hương thứ tư Cũng là một chai nước hoa Chắc là không hot, hot không kém gì em kia Bật mí nhỏ nha, tôi chưa ngửi chai này bao giờ luôn Thực ra tôi tôi tôi tôi mới ngửi cái bản bản mới ấy. À. Bản Soul Scandal ấy, bản này tôi cũng chưa ngửi Đây Hoa đó, hoa của bạn đó Wow Wow, mùi này ấn tượng không ạ? <laughs> mùi này thực sự rất là ấn tượng chai <laughs> cái cái cái chai thôi nó rất là ấn tượng ấy à, ok à, mùi này thì thực sự nó nó quyến rũ quá không ạ ờ, nó, tôi tôi không thể nào mà giống cái tên ấy tôi thấy nó giống cái tên nó ờ. nó, nó đã rất là so scandal so scandal ừ. thực sự thì nếu mà bạn nữ mà dùng mùi này thì tôi phải nói là tôi khá là thích nếu ừ. mà dùng mùi này thì tôi chấm 8 đến 8 rưỡi luôn bởi vì thực sự là cái mùi hương này nó xịt ra một cái nó khiến cho tôi bị ấn tượng luôn đấy ờ nên ông bảo là ông chưa ngửi bao giờ đúng không ngày ờ. xưa ông ông ông nghĩ là cái mùi hương này nó sẽ là một cái mùi như nào tôi nghĩ là đây là một mùi hương ngọt và rất ừ. ngọt ờ nhưng mà khi xịt ra thì không thấy vậy ngọt một cách chói lóa luôn nhưng mà ừ. khi mà xịt ra tôi lại không thấy vậy tôi thấy tôi thích hơn cái em lan này. ừ nó có ngọt có ngọt có hoa rất là vừa phải yeah rất là vừa phải nhưng mà thực sự là hai cái mùa hương này theo cảm cảm nhận cá nhân của mình nhá ừ. mình nghĩ rằng là nó nên xịt vào những ngày buổi tối hoặc là những ngày trời nó mát mẻ một chút mùa đông ấy đúng Nhờ? chính xác chính nếu xác. mà mùa hè thì chắc là hơi ngốt mùa hè thì hơi ngốc thật ngửi à, một cái là tôi cảm tưởng okay. ngay ra một một bạn nữ mà đang đang mặc một cái bộ đồ để mà đi đi date ấy xẻ xẻ xẻ xong rồi xẻ những chỗ cần xẻ à đúng rồi đấy xong rồi kiểu có những đường cong nóng bỏng yeah. uh, ờ, 8 8, 8 hay 8 rưỡi hay 9 Trên 10 Thôi chốt nhá 8 rưỡi không ạ? Ừ, 8 rưỡi nhá, à. tí nữa đánh giá lại nhá Ok Và bây giờ chúng ta cùng nhau đến với vị trí số 3 Cũng là một chai nước hoa Rất là hot wow, của các chai... chị em Đây nhá, chai này là chai màu hồng luôn chai... Bạn nào theo, bạn nữ nào theo dõi kênh của mình cũng Mình cũng biết là mình đã có review em này rồi Và ừ. yeah. Dạ. Tôi nghĩ là nếu mà bạn nữ nào mà không biết chai này thì thì đúng là một cái sự thiệt thòi ok bởi vì tôi gần như là tôi là con trai mà tôi còn biết đến chai này mà đam nhưng mà tôi là người chơi nước hoa rồi thế nhưng một một số người bạn của tôi không chơi nước hoa họ cũng biết cái chai na hồng này ừ. yeah. chai này thì khỏi nói rồi nó là một cái mùi hương uh, có xạ hương hơi có mùi hoa một chút và rất là nhẹ nhàng rất là nữ tính nhưng mà liệu liệu liệu theo cái phong cách của ông hoặc là theo cái hình dung của ông nhá ví dụ ừ. chúng ta gặp nhau phớt đếp buổi đầu chưa biết người ta như nào yeah. nhưng mà với cái mùi hương như này thì ông ông nghĩ rằng người ta sẽ có cái tính cách hay là có cái kiểu gu như nào tôi cảm giác là cái mùi na này là một người phụ nữ họ rất là nhẹ nhàng rất là ừ. chú đáo và họ rất là nữ tính ừ. thế nhưng mà tôi thấy tôi lại không đánh giá quá cao cái mùi này cho một cái buổi first date bởi vì tại sao bởi vì trong cái buổi đầu tiên đấy cần phải gây ấn tượng, gây ấn tượng với đối phương à. mà cái mùi na này đối với tôi thì lại hơi nhẹ thế nếu mà giả sử mình và cái bạn nữ đấy có cái không gian mà gần gũi nhau một chút gần ừ. nhau ngồi gần nhau hơn thì mùi này ok còn nếu mà ngồi xa hai người ngồi đối diện nhau thì mình hơi sợ là nó sẽ bị bị ờ, không ngửi thấy nó hơi tôi, tôi, tôi, tôi thấy cái nhà na này họ làm một cái kiểu rất là hay đó là họ làm mùi theo cái màu sắc vì tôi nhìn cái màu hồng nó tôi đã thấy có phần nó hơi bánh bèo yeah. Dạ. so với những cái mùi khác à, tôi tôi thích cái bản na đen hơn na đen thì tôi thấy là nó quyến rũ và nó đàn bà hơn na hồng này nó ừ. có gì có khá là trẻ và kiểu cái vai của các bạn nữ tầm 21 22 ấy nó kiểu không được sexy không được quyến rũ cho lắm kiểu chưa biết thành gái hư ấy kiểu à, kiểu, kiểu như đấy ok đây là cái mùi hương này thì đấy là cảm nhận của tôi đây vừa rồi là cảm nhận của hiệp nữa thì okay. bây, giờ, uh, bây giờ bạn chấm tầm bao điểm ạ cái này à cái ừ. này thì tôi sẽ chấm uh, bởi vì nếu mà dành cho first date thì tôi sẽ chấm không cao lắm đâu ừ. tôi sẽ chấm 7 điểm 7 điểm thôi ok để lại vị trí này nhá bây giờ thì đến chúng ta được đến với những cái mùi hương nó cao cấp hơn một chút em này ờ, trước mình đã cho bạn nữ làm review rồi nhưng mà bạn nữ lại không thích em này chắc là ông quá là quen rồi đúng không? Yeah, dạ, đến lúc mà ông nhắc đến gái hư ấy thì tôi đã ừ. liên tưởng ngay đến em này rồi. <sighs> Đây. Của nhà Killian. Wow. Cái mùi này thì thực sự là tôi đã gửi qua rồi okay. gửi qua rất là nhiều rồi và cho đến bây giờ thì tôi gửi lại thì nó vẫn như vậy thôi bởi vì thực sự là bây giờ hiện tại mình còn đang ở Đà Lạt nữa ừ. cái không khí nó đang rất là thơ mộng và tiết trời đang rất là dễ chịu thế nên là ngửi cái mùi này thì đúng thật là không thể không mê được không ạ phải gọi là không thể không mê được mùi này tôi tôi cá nhân tôi tôi sắp review em này và à. tôi thấy rằng là mùi của nó đúng kiểu các chị em kiểu các các bạn nữ đang trong tình trạng là nửa hư đang tìm đến cái hư tìm đến cái độ quyến rũ cái độ sexy nhất định ấy ừ. và kiểu nó sẽ hơi hơi hơi đứng tuổi tầm 24 25 chắc là tôi nghĩ như thế là hợp lý và thực ra thì anh em mình 30 được mà đúng không anh em mình tìm những bạn tầm 24 25 là hợp lý mà yeah và theo ông thì cái mùi hương này nó có hợp với cái gu phụ nữ mà ông thích không có lẽ đây là một mùi hương mà tôi đang tìm ông ạ có thể nói là như vậy gương trên người người phụ nữ mà ông đang tìm ờ đúng không ừ à, <laughs> nếu mà không xinh mà xịt thì nhiều khi mình không thích đâu đúng rồi chính xác chính xác không ạ thế nhưng mà tuy nhiên là à, có một cái đặc điểm rất hay của cái chai này là nó mang lại cho tôi một cái cảm giác là nó giống như cái tên ấy ừ. thì à, đây là một cô gái có một cái nét chấm phá có một cái nét phá cách và cái mùi hương nó rất là khiến cho mình bất ngờ đấy là những điều tôi tôi cảm nhận và tôi thích chai này thì tôi sẽ chấm số đẹp 8,8 8,8 ok nhá okay. đang là cao nhất rồi chúng ta cùng nhau đến với cái mùi hương cuối cùng tôi nghĩ tôi chỉ ở đây tí nữa chẳng hạn chắc là tôi khỏi ngủ luôn ok ui thực ra bởi vì mùi hương này là mùi hương bám rất là ừ tức mùi hương này thì nó khá là unisex ấy đây yeah 540 nhưng mà phiên bản extract nhá màu đỏ nhá không mà tôi tôi ờ, comment em này màu đỏ tại vì cho nữ thì tôi nghĩ rằng là nó sẽ dễ hơn là nổi bật hơn đúng không ừ với một nữ màu đỏ nó sẽ bản này nó dễ hợp hơn với nữ yeah tuy đây là một mùi ngọt thế nhưng mà mùi ngọt mùi ngọt này lại rất là sang ừ. và có một nét gì tôi cảm giác ngọt nhưng mà lại fresh à. À, lại khiến cho tôi cảm giác là tươi Mùi này thì khỏi bàn rồi Thế nhưng mà mùi này thì tôi lại cảm giác là nó sang quá, nó giàu quá Nó nó nó không hợp với cái buổi first date Ừ Cảm giác như kiểu đi tiệc tùng ấy đi ăn một cái bữa tiệc như kiểu ừ. cuối năm các thứ thì chắc là ừ. hợp lý đúng không? Không, nếu nếu mà first date thì tôi nghĩ là vẫn ok. Thế ừ. nhưng mà cái mùi này thế lại là một cái cô mà tiểu thư nó nó nó nó nó bị kiểu cao hơn nó so kiểu cái mà yêu cao cầu hơn so với, với yêu cầu bởi vì tôi chỉ sợ là tôi không với đến cái cô tiểu thư đấy ừ nó có khoảng cách ừ nó có chính khoảng cách là, chính xác là như vậy bởi vì cái mùi này nó nó có một cái nét đẳng cấp ừ. đó tôi thấy vậy nếu mà chấm mùi này thì à, không thể chấm thấp được mặc dù là tôi cái gu của tôi thì nó hơi khác một chút thế nhưng mà mùi này ok tôi sẽ chấm mùi này là đây là một sự ưu tiên đúng không đây là một mùi có sự ưu tiên có sự ưu tiên có sự ưu tiên ok bạn chấm đi để tôi mùi này lọc ra 9 điểm ok 9 điểm cao nhất luôn okay. ờ, chúng ta để đây và nghỉ một chút rồi chúng ta sẽ quay lại bây giờ chúng ta quay lại với những cái mùi hương này thì uh, chúng ta bây giờ mình sẽ chọn ra ba mùi đi ba mùi mà, bạn thích xong rồi bạn sẽ gửi lại uh-huh. để uh, xem là mùi hương nào phù hợp nhất với ờ, cái gu bạn nữ mà hiệp thích thì đây là đây là mùi hương đầu tiên mà hiệp chấm điểm không cao này ok à cái mùi na này nữa có lẽ là không cần cho hiệp người lại tại vì chúng ta đã quá là quen thuộc với hai mùi hương này rồi okay. đây và chúng ta còn lại ba chai scandal này rồi yeah. good girl và baccarat 540 phiên bản extract thì bây giờ chúng ta ngửi lại nhá đây ok bạn ngửi lại xem là bạn chấm điểm xem em mà nó có độ wide down xuống hmm. đây là đây là scandal nhỉ ừ, scandal okay. đây ok đây là năm 40 Wow, năm 40 đến bây giờ thì lại bớt ngọt đi Nó và, nhẹ nhàng hơn Và nhẹ nhàng hơn và hơi chua một chút ừ. Đây là và ừ. đây là gọi là đặc biệt của ông ngoại ưu tiên hơn Ok, ok Cho đến bây giờ sau khi ngửi lại thì tôi cảm giác là Good Girl nổi bật hẳn luôn Good Girl nổi bật hẳn nổi Nổi bật hẳn luôn, còn cái Baccarat 540 thì tuy rằng vẫn rất là hay thôi thế nhưng mà không phải gu tôi vẫn cảm giác không phải gu của tôi và nó hơi ừ. bị ờ, nó hơi bị sang so với... bị sang quá ừ. ok còn scandal thì chắc là nếu bạn nữ nào đi date với ông chắc là cũng được đúng không ok nếu... không thực sự là nếu mà tôi mà giàu ấy ừ. thì tôi cũng sẽ thích một cái bạn nữ mà dùng cái này thôi nhưng mà bây giờ chưa giàu ừ, nên bây... nó chưa chưa dám mơ <laughs> chúng ta gọi là uh, tầng, mây tầng nào gặp gió tầng đấy đúng chính không chính xác chính xác thì uh, bây giờ ông sếp là Google đầu tiên số 1 đúng không? Yeah. Dạ. Xong rồi đến đến đến gì? Đến đến Scandal hay là đến năm 540? À, Google đầu tiên và sau đấy là đến năm 540. Yeah, dạ, đến 540. Yeah. Dạ. Và và cuối, cuối cùng, cùng là, là Scandal. Scandal. Thực ra thì Scandal mà đứng được ở trong top này cũng là ok rồi tại vì nếu mà so về giá thì chắc là Scandal là rẻ nhất rồi đúng không? Đúng rồi. Và xong rồi đến uh, Google Xong đến Google Và rồi mới đến uh, ờ, 540 Và đó là cảm nhận của Hiệp Một khách mời uh, chắc là gọi là có một cái mũi nó ok hơn những cái người uh, dùng khác thì uh, bạn ấy đã chọn Kylian Goodwin Gomez là người chiến thắng trong ngày hôm nay và không biết là các bạn đã sử dụng qua những chai nước hoa nào ở trên này hay chưa thì các bạn hãy bình luận cho mọi người cùng biết cảm nhận của các bạn ở phía dưới và đừng quên like, subscribe và chia sẻ kênh youtube mình nha còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại bye bye, bye.